100 cây ché nem á thì cô bán khoảng à, trăm rưỡi hai trăm cây nem rồi chả heo thì bán 400 cây chả bò thì bán cũng 400 dưa leo một ngày á là từ trên 35 40 kg cá bò nem ché đầy đủ hết á cái nào là cũng ngon hết cô lọt à, bên cô Nguyệt cô Nguyệt nem chả ché món này á người ta nói ăn nó ngon là có chua có à, có tỏi có này kia người ta thèm ché là cô bán ngày à, khoảng 200 cây ché chả heo thì bán 400 cây chả bò thì bán cũng 400 nem này cô lấy đặc biệt ché cô cũng lấy đặc biệt nên nó bởi ngon lắm bởi người ta tìm cô nguyệt dữ lắm lọt ờ, bên cô Nguyệt cô Nguyệt nem chả ché hôm nay cô 57 tuổi cô bán này là hai hai mươi mấy năm rồi 293 đường Nguyễn Đường Hèn 9 giờ sáng tới 10 ờ, giờ đêm xưa cô bán ờ, bán bánh tét rồi cô mới suy nghĩ ra cái bán cả anh em này quyết định bán này luôn không có không có chọn nghề nào nữa hết cá này là cá quế cả thịt heo ché là lỗ tai heo anh em là thịt heo nem em này cô lấy đặc biệt chả cô lấy đặc biệt ché cô cũng lấy đặc biệt nên nó bởi ngon lắm bởi người ta tìm cô nguyệt dữ lắm cô làm á là coi như là một cây ché một cây Huế, một cây bò, một cây nem từ 50 à, với 55, 60 món này người ta nói ăn nó ngon là có chua, có à, có tỏi, có này kia người ta thèm bởi vì cái này là cái món này là của cô của cô từ mấy chục năm nay là cô mơ ước là cho cô bán đặt để cô có tiền sống qua ngày chứ cô không có nghĩ là cô giàu có hay là gì sống để đủ ăn đủ mặc vậy thôi